xa nhàng cờ đây hơn mẹ chết nhì bi lo lục lan từ tón kinh đua non mọi việc tròn dân tộc đoàn kết mẹ lục bay lèo bố hi tha vằn khườn mỗi tỷ lung loàng mũi mong than hào quang lùng tỏa tư vằn mì mẹ cả mẹ thôi lục từng tẹp thức phan hình cái ai trận điện biên thế giới tồn quê miền bắc lẻo bọn tây xâm lược toàn nước đầy độc lập và lục vui khua hôn hì xây xã hội chủ nghĩa mân khanh trời miền nam âu lành tức mỹ tình mẹ thuận mọi tỷ khân tàng mẹ bầu hử phán trong đến nước âu cần cua khẩu trò ơi miền nam nước hoàn toàn độc lập thế bị nọng nam bắc chấp căn thế khâu phía liền đinh liền về nhị thiếp phi tức mỹ miền nam dịch Hồ Chí đại thắng tặng nước đầy giải phóng hoàn toàn đầy piòm nã bắc nam lườn to cầu hiền lương thông piót liền cằn chống quân xâm lược lượn lượn cờ hạ có bên bên lèo thức lèo phết không vui lắm lèo thức lệ văn cầm binh tập phù liền đinh nhờ mẹ ơi tàng nước ruồn mọi tỷ khước cua tẹp lèo thức mẹ lo tội mơ lo tàng nước bông khổ trưa kinh liền tên ฉันเป็นชายมักทุ่งเรื่องต่อหน้าเลื่อนซีโบขอคาดบังไปยังทึกวันเลื่อนใหม่ที่ก็มองมอง tiền của khước công nhân nào niên vui đuôi hàng lô hết ọc mà thế lườn nước cháu mì đây miạc thế miền xuôi miền ngựa ước châm căn tàng luống xe khấn lồng phật lượn lại từng khi có bên khao cơn vạn điện bằng đao lũng xoang đài tivi lượn hát bên nà van tiền thón thứ lục lan tắt óc một ba năm thế trọi từ mì điện lúng trọi phù thung